giá 4 tỷ. Nhà Trần Hưng Đạo, phường 3, diện tích 216m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu hai căn nhà xây sát nhau, một căn kinh doanh homestay, một trệt, hai lầu, 7 phòng ngủ, 7 toilet, sảnh, bếp, một căn để ở, một trệt, một gác, hai phòng ngủ, toilet, phòng khách, bếp, đường nhựa ô tô, hướng đông, nhà cách chợ Đà Lạt khoảng chừng 1 km, đường Trần Phú 80m, khu dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ, thích hợp kinh doanh hoặc định cư, giá 25 tỷ. Khách sạn nhà chung, phường 3, diện tích 96 m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt, hai lầu, một áp, 5 căn hộ, 9 phòng kinh doanh, sảnh đón khách, thang máy, đường ô tô 5 m, hướng đông nam, khách sạn cách chợ Đà Lạt quảng trường 1 km, bán kính 500 m chợ, trường học, nhà thờ con gà, ngân hàng, cây xăng, view thành phố thoáng, có lượng khách ổn định, giá 16 tỷ, biệt thự mặt tiền Tô Vĩnh Diện, phường Bãi, diện tích 212 m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt một lầu 5 phòng ngủ 6 toilet bếp phòng khách kho sân vườn nội thất cơ bản